Tun mà còn đua Ui rồi ôi Cả thằng Alita Ghê à Không Alita thì bình thường <laughs> Chết Sớt đảo Ok Bên kia lên luôn rút súng có bắn luôn Ghê à là lúc đầu là nó chỉ thanh toán tụi 0612 ờ, thôi nhưng mà nó bắn trúng rồi mà sửa cái xe cái Gorovia sửa cái xe cái tên là chơi lưng mình à chơi người ta luôn à Học Giờ luôn ngay chứ cái ờ, đạn công an này nó thích rồi Chưa rồi Ây à Chắc là chưa Để ừ. chỉ bắn cái nịt Nhưng mà nói chung là sắp tới thì anh em mình ờ, Ơ kìa Ơ kìa Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ kìa Chết Thôi anh Duy ơi, anh Duy thôi thôi thôi thôi. Vì ờ, uh, cái băng đạn đấy là chắc chắn là nâng cấp rồi nâng cấp. Moi ơi. À tép xuống tép vâng, xuống vâng, tép vâng, xuống. Ừ đúng rồi nhỉ. Moi vào tả hộ cái dâm tố cáo với. Má nó tố cáo tôi mà. Thằng thằng Queen đi. Chết luôn ngay chứ. con bố chơi mốt tỷ số nhở? Sao hôm nay toàn gặp tun không anh em ạ? Toàn gặp cái gì đâu không à? Ghê à? Ghê à? Về đây rút đi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi. Nhưng quả không bỏ sót một ai. You understand? Mai mốt nghiệp cuộc mà tới xin lỗi tao, tao không không không không chấp nhận đâu. những cái nịt mẹ mày đây đây đây đây đây qua đây qua đây qua đây từ anh em này từ từ tên này nó lên nè tên này nó lên tiếp nè cái đầu lấy cái đầu lấy cái đầu lấy cái đầu ui rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy à, farm farm tôi anh em ơi đừng đừng có để chết anh em ơi không không chết thì mới gắn được tun mà còn đua ui rồi ôi cả thằng alita ghê à đó alita thì bình thường <laughs> chết sớt đảo ok hai ông ôm farm thôi đợi tôi thế thì không không được không được còn cái góc game này mà gánh được là cái nách nó giật giật luôn cái gách cái nách cái nách nó giật giật luôn cái nách nó khó khó khó khó Đấy, thằng này khôn nha thằng này khôn phết đấy chứ dùng nha anh em tập trung nha anh em thì à, hai ông boss không có đỡ nổi anh em ơi Tép, tép, tép, tép, tép rồi, tép rồi, ép rồi, ép rồi, ép rồi, ép rồi, ép rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có cái nịt. Hay. Hay rồi. Game này mà win mà hay anh em, game này win mà hay. Thiệt luôn á. Có flash không? Có flash không? Flash thì né kiểu gì? Flash thì né kiểu gì? Máu nè. Flash thì né kiểu gì? Flash thì né kiểu gì? Lên này, lên này, lên này, tôi bơm máu. ai à không trúng rồi máu nè lùi tí lùi tí lùi tí lùi tí lùi tí mày tung ai à không chết được bỏng Được không nhỉ? Được không nhỉ? Được không nhỉ? Sao bọn, Hay Ở đây mình dở quá Mình dở quá anh em Ok em ơi Ok Quyền ơi anh cảm ơn nhá vừa vừa nhờ ban giúp mà vừa có donate luôn thì từ từ từ từ từ hết cái nước chấm bay duy còn chết mày hộ tao sống hộ tao với sứ giả sứ giả nem em ơi sứ giả nem em ơi có sứ giả có sứ giả có sứ giả hộ tao với sống hộ tao với tao chạy được chưa tao à! hay thế nhỉ Tôi cũng chết đi đấy Lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi Nghe nghe tao nghe tao nghe tao lùi đi Chốt mi chốt mi le đi ta le đi ta le lên đây ok anh em ơi <clears throat> lên lông lên lông lên lông phớt lông phớt lông phớt lông phớt lông cơ hội này là ngàn năm có một thôi ngàn năm có một thôi từ từ từ từ từ em từ từ từ từ từ từ từ rồi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi em ơi lùi em ơi anh em ơi anh em ơi còn silat nó có ân ti của tf kìa ây da bỏ đi bỏ đi cái gì đây gì đây nóng thế mình không nóng thôi chứ mấy thằng này nóng thế ok <laughs> nóng tê nóng như kem tê nóng nóng như kem rồi sao tao giết tao về ông ơi về ông ơi về ông ơi về ông ơi này nó nóng như kem á anh em ạ à từ từ từ từ lui tí lui tí lui tí từ từ từ từ từ từ đây nè đây nè đây nè cái góc này còn cái góc cái góc cái góc cái góc này cái góc hơi đẹp nè còn cái góc hơi đẹp này từ từ anh em ơi có máu có máu không có gì phải sợ máu cho thằng ira máu cho thằng ira rồi từ từ thôi từ từ thôi từ từ lên thôi chết từ từ từ từ từ từ máu nè máu nè máu là không thiếu máu là không thiếu Ghê à Ghê à Máu là không thiếu Gì Rồi sao Rồi sao Rồi sao ừ. à! cái, cái, cái... Ờ nó đánh nhau kìa Nó đánh nhau kìa Nó đánh nhau kìa Có cái nịt mà tao combat Mẹ mày tao vào tao bớt Tao vào tao bớt Tao vào tao bớt ตุ้นน่ะ ตุ้นน่ะ ตุ้นน่ะ ตัดจะไม่ให้ตุ้นลง ตุ้นงูงู